Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Phía trước mặt cô chú, anh chị và các bạn đây chính là nhà của cụ bà bán giao bà Năm Đắc Và cái căn nhà này cũng là do sự ờ, chung tay hỗ trợ của tất cả quý mạnh thường quân hỗ trợ cho bà Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang nha Bà Năm ơi! Bà Năm ơi! biết bà có nhà không nữa bà năm ơi ơi đâu rồi ủa ở đâu bên đây vậy làm gì vậy bà năm con phước dạ đi đâu ra đây vậy bẻ cái gì ngoài đây vậy đi ờ, trước thị trong giò vừa bỏ cái chổi dạ yeah. Ừ, đâu dữ vậy ha trời từ lúc dịch tới giờ á ừ. giờ làm đường xong luôn rồi ha rồi. đi từ từ thôi không có gấp nha bà ừ, không <laughs> đi vô đi vô bà năm ơi ừ. xe là bự vậy xe ờ, con đi xe đó xe đó hả dạ đi từ quá lộn nha Phước ờ, chào cô chú anh chị và các bạn nha Phía trước ờ, cô chú anh chị và các bạn đây chính là bà Năm đất của bà bán rau Lúc trước là bán rau ngay chợ ngã bảy á à, sau khi mà Phước à, biết được hoàn cảnh của bà thì à, hỗ trợ cho bà và sau đó à, cất nhà sửa nhà cho bà từ từ từ từ cái cây nó dài á à, chào bạn Nguyễn Phương nhé chào bạn à, con cám con đi quá ờ ừ, để cho xe bự qua cái đi kéo cửa ra đây à, đây chính là cái căn nhà mà của tất cả quý mạnh thường quân hỗ trợ à, cho bà đây nhà của tập thể mạnh thường quân hỗ trợ tặng cho bà là ngay cái dịp tết luôn á cô chú anh chị gần cả năm rồi đó còn à, phước thì đại diện à, nên là phước chỉ để cái logo thôi còn tất cả là do tiền của mạnh thường quân hỗ trợ đây Địa chỉ của bà là 52 Nguyễn Trung Trực, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang. Một năm rồi. Đây, vô nhà ăn coi cái nha. Quá trời sạch rồi. Dạ. Rồi. Nhà này cất lâu rồi, năm rồi đó. Bị gì uh, bà Năm? Dạ. Dạ. Sao? Nói gì? Rút dạ, lương rồi. Rút lương là sao? như tháng lương 400 mà giờ rút lại đó sao rút không cho lương từ hôm cất nhà tới đây ủa tự nhiên cất nhà xong rồi nhà là này là của mạnh thường quân hỗ trợ mà ừ. còn cái chế độ của bà là phải hỗ trợ cho bà chứ tại vì bà trên 80 ờ, rồi thì đâu có liên quan đâu mà rút lương rút lương từ hồi mà cắt già tới giờ khỏi có lãnh được khách nào nhỏ đi xuống mát lương nó ờ, ta rút lương bà rồi không có phát gì đó kỳ vậy gỡ cái đó đó đi bà cho nó mát cái đầu hả gỡ cái uh... lóc hả trời ơi dọc gì làm như con cháu không quen rồi lóc cái đầu nhớ à. này không trời nó rứa hoài nhớ ừ, khanh đó à, hàng cất à, nhà cho bà đó không mua cái gì chịu thiết C làm gì mua cái gì lấy cậu tụi không chắc tư đó ba, ba, năm để nắng mưa kiểu này nó một luôn rồi không có rồi tụi em lớp bây giờ nó quăng kìa anh uh, đang ở uh, phường uh, phường Lái Hiếu thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang mua có mua cái hộp gì cậu mua cậu cậu phết tôi thấy cậu phết sạch sẽ đó chỉ tôi quay để phết lại cái tôn hả chờ cái ton ừ. bỏ đi Trời, xài cái gì nữa rồi trời ơi rồi mấy ngày sao rồi dịch gì rồi ổn không tiền rút bây giờ có lương tiền bạc đâu xài rồi mấy tháng dịch này rồi sao rồi rồi có người cho này người cho kia vậy cho mới cho hai bao gạo đó chích gì chưa chích rồi chích rồi ha ừ. chích chuyện đóng lạnh chết <laughs> <laughs> giờ cái à, uh, mua thuốc uống chỉ tôi muốn hộp phải hộp thứ đó không à, dạ. cái hộp tôi chơi cậu bỏ đó phải không tôi lượng vô đó không phải, bà là không, chồng không con luôn nha cô chú anh chị à, còn gái luôn á ừ. <laughs> kêu trước tao lấy chồng đi không có lương tức chết mà không có mần ra tiền bởi vì trước tao lấy chồng đi giờ có chồng tao nuôi rồi ừ, nuôi dữ <laughs> người ta kìa người ta ngủ đủ đi ra con Ai? ta gả được rồi ta còn đủ đi ra thật đấy bên đây nè đó hả ừ. Bây giờ ba đứa con gã cứ được hết trơn mà thằng con vợ đuổi thằng chồng đi gì chứ Đậu. bữa nay ghé lại lì xì cho bà đây giờ trước mắt là đưa, đưa tiền trước đi ha cái này là 4 triệu đếm giùm con ơi cái này là của cô ờ, Tuyết Đòn và chú ờ, Dương Văn Định ở bên Mỹ á, hỗ trợ cho bà 4 triệu nhờ con xuống ghé gửi cho bà đáng lẽ ra là đầu vô là cô kêu gửi 2 triệu thôi để tháng sau gửi 2 triệu nữa nhưng mà cô ờ, với lại chú sợ dịch rồi di chuyển khó khăn bởi vì gửi cho bà nhưng mà con nói nè hồi nãy con lỡ con quay cái số nhà của bà rồi thì lan quạng sợ con về cái con người ta me xuống nó me xuống nó canh thấy bà có tiền á nhưng mà tại vì con trao tiền là con phải quay lên vậy để cho cô chú thấy nó rõ ràng theo lúc trước giờ cái tính con là con phải trao tiền là con phải gửi con quay quay clip ừ. chứ con trao âm thầm thì biết có con có đưa hay không ừ. nhưng mà Cậu con sợ nhiều sợ gì nữa à, chắc ăn đó, tôi không có sợ đó <laughs> nhưng mà sợ cái người khác khi mà con về á cái họ quay xuống dưới này họ biết chỗ của bà rồi xuống dụ dụ bà tha dầu tha ơ gì đó rồi lấy tiền của bà bởi vì sau khi con về cất kỹ luôn nha nói chung là con không quen biết ai hết trơn á ngoại trừ con ngoại trừ gặp mặt con dưới này ai xuống dưới đây cho tiền thì lấy rồi hỏi tiền bạc ở đâu thì cất kỹ nha con dặn kỹ thì nhớ giùm con nha bà năm ừ. à, cô với chú à, cô tiết đồn với chú dương văn định à, con đã trao tiền rồi đó ạ à. có gì xong này con gửi clip cho cô chú xem có bà có gửi lời cảm ơn cô chú không chúc gửi lời cô chú à, cho tôi số tiền tôi cảm ơn dưỡng già rồi không mận gì nổi cho số tiền cảm ơn cô chú nhiều lắm ừ. rồi từ lúc mà cất nhà giờ rồi mưa có dột gì không có tạt không nó tạt vậy mà mà kiếm người ta làm mà cái nào miếng thiết nó có tạt cái đó mưa tạt lắm nó tạt tạt mé bên này á hả ừ. bữa hổm kêu lắp luôn mà không à, chịu đó, sợ nó kêu tháo cái này mà người ta ở trong này đi tao ra ngoài kia ở làm gì ủa rồi cái bản này là cái gì vậy thực hiện 5K à thực hiện 5K à, theo chỉ thị đó phải không Trần Kim Đắc dạ con chào cô <laughs> Trời ơi, từ hôm tới nhà tới nay nó không rút lương hết trơn, không có tiền xài, nó bực bội, nó chết cái nhờ người cho trăm, năm chục, hai chục. Rồi bữa nay là có tiền rồi đó, cất kỹ. Có tiền rồi. Ừ. Cái quan trọng là cất kỹ nha, số tiền lớn cảm lắm á. còn nhiều lắm nha. 4 triệu lần á. Ừ, cảm ơn nhiều lắm nha. Ủa hồi đợt rồi mà trước dịch là khi đó con xuống con cũng gửi cho bà với lại cô chú cũng hỗ trợ cho bà cũng mấy triệu mà. Ừ. Xài sạch hết trơn rồi hả? Hết trơn đau đi cái mũi thuốc trăm ngữ dữ vậy ừ ngày uống à, với mũi thuốc mà trăm ngữ ngàn à, rồi tiền xe hai chục ngàn nữa Trời. đau hoài à sao mà từ hôm đó đến nay đau hoài à chứ lớn tuổi rồi chín gần chín chục ừ. tuổi rồi đâu phải là còn thời gái à, mơn mởn đâu giờ điếu nổi nhất hai là nhất ra cái chuyện xấu mà có cái gì làm cả trong bây giờ nó ngứa cái đầu nữa ừ, nó ngứa cái đầu ừ, nó chết vậy à, thuốc biết vô rồi ờ, ta chỉ đi nhà thương gia liễu á ở đây là uống gì bà uống thuốc gì thuốc thuốc sức không à không uống thuốc sức không à hả à? thuốc cái đầu á thuốc sức không à thì để tiếp đó cái, rồi ờ, ở bên địa phương nói cái tại sao mà cất cắt cắt cái tiền trợ cấp của bà nói là tôi có cái già giàu rồi không có to phát lương nữa ủa tôi nói trời ơi cô ông không không cái vụ mà chẳng hạn như khi mà cất nhà cho bà xong bên khu vực địa phương đã từ đầu là không có hỗ trợ không hỗ trợ không có hỗ trợ tiền xuống sửa nhà luôn ừ. thì giờ cái phần đó là như là không hỗ trợ cho bà nữa khi mà có nhà lên thì để dành cho những cái người khác cũng ok cái đó là ok tại vì trong khu vực địa phương thì còn nhiều người người ta chưa có nhà thì để hỗ trợ phần bên đó còn về cái là tức là bà không có nghèo nữa đó ừ. nhưng mà về cái phần mà lớn tuổi là theo quy định là trên 80 80 mới lãnh được ờ, con tháng à, này là phải nhận được sự hỗ trợ của địa phương 207, tháng 207 thu tiền kia tiền kia tháng 400 à tức là tức là từ cái 400 400 là của người nghèo ừ. chuyển qua thành 207 của người già Ồ vậy là hồi xưa là bà chỉ lãnh được 400 cái tiền hộ nghèo Đúng Không rồi. có lãnh được 270 của người già rồi. rồi tự nhiên khi cất nhà xong thì chuyển qua là lãnh tiền của ờ, phát cái, cái người già không phát cái người nghèo nữa ừ. vậy là càng mất tiền vậy là con cất cái nhà xong là hại bà <laughs> tự <laughs> cậu cất cậu hại gì tại giờ nước không cho mình cút lại cút cho mình đánh không cho thôi tất nhiên là nếu mà hồi xưa không có con nói chơi á tất nhiên là nếu mà hồi xưa á là phát đúng luôn á là bà phải vừa là 400 của người nghèo ừ. kèm theo đó là người già là thêm 270 là 670 mới đúng mà họ chỉ phát có 400 ừ. thì là mất 270 bây giờ á, thì khi cất nhà xong ừ. họ chuyển qua cái phần á, là à, dạ, rút cái người người dạ. nghèo ừ. chuyển qua giờ chuyển ờ, qua là phát cho người già là còn có 270 mất 130 ừ, kỳ á phải tôi lãnh ờ, tháng bốn trăm với ờ, lương già á ờ là sáu trăm bảy là đỡ biết nhiêu rồi đỡ biết nhiêu ủa ờ, rồi chơi gì rồi hay là có cái gì cấn không không. hay là giờ phát cho bạn mà phát được mấy tháng rồi từ lúc dịch giờ phát mấy tháng rồi lương già dạ lương già được hai ba tháng rồi hai ba tháng hả ừ. là có người lại tận nhà phát hay sao tận nhà phát thì mình cho tiền ra hai chục ngàn gửi với em trả là người người ta tới nhà phát cho mình ừ là đưa hai trăm gửi mình cho người ta hai chục đưa hai trăm bảy à tức là mình kêu người ta đi lấy giùm à. con tưởng là cái bên địa phương lại tới nhà phát phát hai trăm bảy xong rồi còn thu hoa hồng hai chục ngàn nữa chứ không có bà mướn người ngoài phải không ừ, à vậy đó hả ừ. nhưng mà giờ là mất đi cái phần kia bốn xị bốn trăm ở trong nhà ngủ có dột không dạ, dạ. dạ không, không ha vậy là ok phải không dạ, mới mới cáo sạch sạch bách luôn á bà sạch ở sạch sẽ ghê luôn ê quên ở oh, lộn quên kêu ê tưởng là như nít trẻ ngàn tuổi à quên bà có ờ, dạo này có đi hái rau nữa không đi gì đó đi hai cái này nó dứt cũng dứt ngang cái xương sống cũng chết luôn đâu có đi hái nổi nữa rồi lúc mà dịch tới giờ vậy là lúc dịch tới giờ là không có đi hái rau đi luôn ừ đi đâu nổi hai cái đầu gỗ liền nhất rồi bên uh, địa phương có hỗ trợ gì khi mà dịch này không gạo thóc gì không không nói gì ở ngoài cho ở ngoài cho không à bên địa phương không có hỗ trợ luôn không chỉ có cho hai trăm bảy ừ. hỏi thiệt á có cho không, gạo không không cái thằng giò này thằng phước một giờ này nó phát gạo đây ba là nhà nghèo nó không cho đủ bao không cho ăn bao luôn ừ, nhờ mấy người ở ngoài cho cho nó phát tiền xã nó cho người ta lãnh mà nó không cho tôi bà bà nó bắt ba là cái đây là phải chi bà ăn thơ được rồi bà ăn thơ là con phát cơ rồi con phát nhóc hết trơn hồi nguyên cái dịch mấy tháng trời con đi phát đầy gạo rau củ quả đầy và năm nay là dạ, <laughs> bao trời mà <laughs> giờ dạ gạo gạo gạo không gạo cũng dân viên gạo à mà mà giờ thì có tiền rồi đó nhớ nhớ con dặn nha cất kỹ khi con về trong cất kỹ nói chung là khi con về rồi ai xuống cái gì đó không biết nói chung con không quen ai chứ cần nào không biết, ờ, không biết gì chứ nói chừng nào có uh, nói là em của con hay là bà con hay là coi trên clip phước rồi ghé đây cho cho tiền thì lấy cho tiền thì lấy nha nhưng mà đừng có lấy cho cái gì tha lên mình tha lên mình nhiều khi cho miếng dầu nhiều khi cho bà vài trăm ngàn cái tha dầu xong cái thọc túi tay vô móc hết tiền của bà dạ. nói chung là tiền sau cái đó bà cất cất chỗ nào chỉ mình nên bà biết thôi cho thì lấy ờ, cho đồ tha lên mình thì không không có cho tha nha con dặn vậy nha tại vì số tiền giờ mình giữ trong đó là trong mình cũng tới hàng triệu rồi nguy hiểm ở có mình nên nè à. cất tiền cho kỹ cất chỗ nào chỉ mình nên bà biết thôi con hỏi bà cũng không nói luôn thiệt hỏi đó chứ sao đó. thôi khỏi nói trời Ôi. ơi thôi trời ơi bà cất Đây, tiền của bà ờ, còn giờ còn mang nợ ai vòng vòng không còn còn tiền cái thuốc cái thuốc à nhiều 2 triệu 2 triệu hả ừ. thì hồi nữa vậy người ta đi người ta nhờ người ta, người ta trả bớt đi rồi xong rồi ta chừa lại cho mình dạ dạ <laughs> ôi bố mượn đâu cho chích chợ đen nghe nói mỗi trăm rưỡi ờ. rồi giờ đi uh, người ta chở uh, đi hai chục ngàn rồi cơm bữa nay là tự nấu ăn hả gì đâu có được cơm nhà nước không có nấu vô ngầm mua đi à, nhập viện nằm này cho nó khỏe cho nó bại và đừng ra ngoài đất công người bệnh nhiều người ta mới cho nằm ờ. rồi người ta nằm rồi người ta đúng rồi cho nằm rồi cũng từ thiện tôi rút từ của nó ra. dạ. mình tự động mua học tại vì dạo này biết sao biết không biết à, dịch bệnh quá trời hạn chế nằm bệnh viện nuôi nữa dạ nằm mình lên vậy đó như một lần vậy đó dạ mà tôi bệnh quá tôi tính đi, đi nạp nè mượn mướn coi rồi à, có ai chọt lỗ mũi bà chưa chọt rồi chọt rồi luôn hả chọt ba bốn lần rồi vậy người ta mất ghiên cái lỗ mũi rồi trời là trời sao ta gái tám mấy tuổi hả? không chồng không con không có sợ hư lỗ mũi ra sao <laughs> ta đâu ta gần chín ta gần chín chục tuổi rồi ta còn còn gái từ đó giờ không chồng không con không bồ bịch dĩ dân rồi giờ tự nhiên bị chọt lỗ mũi mất ghiên rồi đọt đau muốn chết vậy à, không ai cũng bị với chân hết nơi mình rồi à, bây giờ nó ra ra nhà thương xin thuốc nó chọt mấy lần bị rồi. mấy lần rồi ba lần rồi ba lần rồi hả ừ. rồi chích một lần chích vừa nó ra nè lần biết thuốc gì không ai có biết đâu Gọi là bên phường kêu là chích hả bà hay là dạ, ghé tới dạ, nhà chích dạ. đi xe bằng đi về ba chục ngàn mà nó chích ờ, không có tiền chích không miễn phí chích miễn phí đúng rồi chứ cái đó là miễn phí hết ừ, dạ anh mà nó ngay già cả đi ra người ta chích mình trước dạ rồi bữa nay có nấu cơm gì ăn không bà ăn cơm rồi không ý con hỏi là nấu cơm với cái gì á nấu củi hả bà sống mình nên đó cô chú anh chị Ở nhà đó lửa cái cái à, cái cái bên cái bên đó là trước là con kêu tháo luôn rồi đó kêu vào trong nhà ở trong dạ, nhà thôi ờ, đây nhà tình thương nha nhà tình thương của à, tập thể quý mạnh thường quân hỗ trợ cho bà Phước chỉ là người à, đại diện thôi nên xin ké cái logo thật ra ké cái logo nãy đây để anh chị ông cô chú anh chị tại vì có nhiều trường hợp á khi mà mình cất nhà xong nếu mà mình không có để ở đâu thì người ta sẽ không biết là chỗ một cái tổ chức nào gửi à, tặng thì nhiều khi ở đó đó tại vì cô Phước đi từ thì nhiều lần á Phước đã gặp những cái trường hợp mà khi mà cất xong cất xong đã đầu vô chưa con cất nha là con không để bản luôn nhưng mà sau đó nói ra thì nó kỳ bị à, một số người nào đó cái lợi họ treo cái bảng họ lên họ nói là nhà họ cất bởi vì về sau con rút kinh nghiệm con đóng cái bảng con vô luôn bắn bắn liều luôn bắn đóng ốc đồ luôn luôn dạ dạ lúc trước không có để cái họ lợi cái họ để cái bảng họ lên không cô cất cái nhà cũng hai dĩ sửa lên cất rồi sửa hết trơn rồi nhà của ông ông hai sóc trăng đó hả không hai à, thằng à, thằng ấy à, ông hai bên bà hai bên đấy hả bà hai, đây, à, bà hai bị tai biến đây bà à, quên bà còn sống không à. còn hả cũng, cũng ổn chứ có cái bà nhà đó bà thì sửa là ít hơn bà hai mấy như ba chục gì à ít hơn bà lót gạch lại hả dạ chỉ có lót gạch rồi sửa lại thôi còn nhà của bà thì cất nguyên mới hoàn toàn tôi cái nhà tôi ở tôi cũng mang ơn cậu cái chết luôn trời ơi chết gì người ta giờ có nhà ta sống đi mới có năm mà sống thêm uh, chục năm đi trăm tuổi đi tết này mới có 90 à hết đổi rồi mà sống trăm tuổi thấy đi hết nổi cũng thấy bà thấy cũng đi vòng vòng vòng vòng ở đây cũng thấy ừ. khỏe đó đỡ rồi đó có mấy cụ con thâm rồi đi không được giống như bà hai nặng thấy đi đâu được đâu thấy không bà giờ vậy là khỏe hơn ta đó mình lớn tuổi thì bởi vì giờ giữ gìn sức khỏe người ta đi vòng vòng thôi đừng có đi đâu xa lỡ đừng có đi ra ngoài ruộng hái rau nữa lỡ ờ. ngoại có gì cái nằm ngoại luôn để vài bữa đi ra ngoài hái rau chèo chèo cái lỡ cái có chuyện gì cái gọi ngoại không ai hay rồi chết thúi hình luôn đó <laughs> đúng đó phải không ừ. tại có ai hay đâu mà ra ruộng tốt ngoài ruộng ngoài ừ. và là trước đi mấy cái mấy cây số chèo ghe ra giữa ruộng luôn cô chú anh chị lỡ có chuyện gì cái gì rồi người ta đùng lên cái thú quắc luôn <laughs> trời ơi vậy người ta ở nhà đi người ta dưỡng già để có cô chú anh chị rồi nhiều khi à, mà à, à, không bây giờ lá bác không được lá có bác gì trăm tàu mà không ai mua nữa ta bây giờ là thiết không lá khô chứ lá giờ ai mua nữa không ai mua nữa bán không được cả rồi tháng giờ à, bà chủ yếu là tốn tiền chích thôi tháng giờ chích mấy lần rồi muốn đau đi đau đi rồi cứ để rồi nằm liệt lần thì cốt ai chở dạ nhức mỏi đi không được ờ, đi à mấy bữa ngày ho sổ mũi chứ để mà nằm liệt giường thì chiếu ai chở đi tính nên nằm nhà thương nghe mấy bà nói sợ quá không dám đi lên chở là phải test tùm lum la chứ với lại nó đâu cho ra vô thoải mái đâu giờ đang dịch tràn lan mà không có phải cho mua mình ăn được cái này đi mua làm sao đi nổi à, ờ, cơm là giờ hết có ai phát từ thiện luôn hả không từ thiện có phát đi mua ăn, ăn ờ, từ đầu hộp 25 ngàn mà người ta nói mua cơm xếp hàng nữa ngã bảy ờ, cái này là phường Lái Hiếu thị xã ngã bảy đường Nguyễn Trung Trực đường này mới làm đường ừ. làm sao mà chúng ta phải thấy xuống đây thấy sức khỏe bà tốt là cũng mừng rồi đó thấy con xuống tôi cũng mừng <laughs> thấy xuống là có sống ha ừ. có lúa rồi ừ. thấy con xuống là biết có tiền rồi đó ừ. <laughs> tôi gửi ra cái xe nào dạ tôi gửi ra cái xe nào hôm qua cái xe cũng vậy đó ghé cho hai bột gạo ghé cho hai bột gạo hả ừ. cái xe cũng ở đây giờ bà ăn nói chung là gạo thì ờ, ăn tháng bà ăn cũng tháng 10 hai bột gạo 10 kg quá chắc 10 kg 10 kg bạn không ăn cũng lâu lắm mà à, gạo này hả à, bao 5 kg hai bao 10 kg 10 kg thấy ăn cũng lâu lắm mà nè bà thờ ờ, anh chị em ba mẹ của bà ở trong đây cái bàn thờ này cũng là mạnh thường quân hỗ trợ cho bà phước trước cũng ờ, đi mua cho bà bàn thờ này như coi như ba triệu mấy gì á bàn thờ ờ đúng rồi cái này cái này cái này thì ba triệu mấy còn cái ờ, của bà bà hai bị tai biến ờ, kia mới là hai triệu mấy rẻ hơn tay của bà cao hơn bự hơn Rồi từ hôm đó đây cậu cất nhà nữa không? Dạ Từ hôm mà dịch tới nay có cất nhà nữa không? Dịch con đi phát quà thôi à, là xong rồi Giờ con chuẩn bị khởi công con xây ờ, máy ấm Xây máy ấm nữa rồi ở ở hết được thì lên chảnh rước lên chảnh ở luôn <laughs> máy ấm là cái gì máy ấm nơi mà nuôi ờ, dưỡng người già ừ. có người chăm sóc chưa chuẩn bị tháng sau mới khởi công dạ có chứ con ờ, mướn tới ờ, hai người lận mướn à chứ con không cần ai làm công quả chứ á ừ. mướn cho nó dễ nói chuyện ừ. tại vì làm công quả rồi giờ người ta thích ta lợi người ta không thích người ta lợi lẽ bữa nay người ta thích rồi người ta lợi rồi bữa sau người ta nói người ta không thích rồi người ta không lợi rồi ta có bận việc gì đó người ta không lợi rồi những lẽ rồi bỏ đói hết trơn các cụ sao bởi vì thà mình thuê mình thuê nó mới dễ nói chuyện ừ. thuê là bắt buộc nếu bệnh thì người ta cũng phải gán sắp xếp ta để tranh thủ hay là đi đâu người ta cũng phải sắp xếp dạ chứ giờ ờ, con sẽ thuê chứ con không có cũng có nhiều cô nói lại làm công quả mà nói lợi cũng đâu có thời gian lợi thời gian đầu á thì sẽ lợi đó nhưng mà được bao lâu mình nuôi lâu dài mà nuôi các cụ lâu dài chứ đâu phải là nuôi ngàn bữa tháng hai tháng đâu bởi vậy thôi thà thuê cho nó dễ tính tiền dễ nói chuyện phải không đúng không bà năm thôi tôi đi không được đâu rảnh nhà thờ đi đâu có được thì con con chỉ rồi nói gì đó rồi chừng nào mà cụ nào muốn đi thì đi à con không có ép tại vì mình đi tâm trạng mình vui thoải mái thì mình đi còn nếu mà tâm trạng mình nhà còn thờ cúng thờ phụng thì khó khăn mà chính vợ chồng cậu lại kìa ai bà vậy đi đó ra kiếm số điện thoại bà điện mà hỏi tôi tôi chào tôi không biết ở à, sao tôi không biết đâu Còn khó kiếm con lắm thà để con tự động con mò lại à nó kiếm cậu ăn trên cái nhà gì đó biết đâu cái đó là chắc bà chính là con không hỗ trợ rồi tại bà chính còn con cái đùm lum la hết trơn tại vì nói chung là khi mà con cất ở một cái chỗ nào đó cất nhà con hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh nào đó ừ. thì nhiều người ở xung quanh họ cứ nghĩ là ừ thấy này làm từ thiện không phải vừa đâu không bẻ cái vừa nào xuống ăn đâu dạ hả dạ à, chứ thì không được rồi được rồi bà năm bẻ đi bẻ xuống ăn nhiều nhiều nhiều người á cứ nghĩ ừ thấy này làm từ thiện thì nó thấy nó đi cất nhà thì thấy như vậy họ cứ lợi sinh nhưng mà họ quên đi một điều con chỉ giúp cái ngặt chứ con không giúp cái nghèo điển hình tại biết con đã nói với bà chính là mấy lần rồi tại sao mà con giúp bà bà năm ở đây tại vì bà năm năm nay là gần 90 tuổi không con cái không chồng con ở của mình nên nhà sụp sệ rồi nước ngập lên láng trong khi bà chính ở đó là mới có khoảng cỡ 70 tuổi con cái thì còn rất là đông và ở chung thì họ tự cái bản thân họ gắng cố gắng phấn đấu để lo cho mẹ mình và cất nhà cho mẹ mình nếu họ đó là chỉ có là cái nghèo mà cái nghèo ở Việt Nam mình thật sự ra là tới gần 7 8 triệu người lận và mỗi người sẽ có cái phước cái phần riêng chứ bởi vậy không có phải mà trách con thì con chịu thôi chứ đừng có nghĩ là ừ thế nãy làm phước làm từ thiện à, xin nó cái nhà con đã trả lời với bà chính rất là nhiều lần con đã là không giúp và thật sự không phải là con không có giúp mà là mạnh thường quân họ cũng không có giúp những hoàn cảnh như thế nữa khi con đăng lên họ cũng không có cho tiền đâu thiệt tại vì con con nhìn vô con biết tùy cái hoàn cảnh nào con nhìn vô tại tại sao nè lúc mà con gặp bà là bà đang ngồi bán rau ở dưới ngày kiếm có mười mấy ngàn rồi hàng ngày bà đi phải ờ, chèo ghe đi tới gần năm sáu cây số từ lúc mà năm giờ sáng đi tới ba bốn giờ chiều mới về thì đó cái hoàn cảnh của bà vừa nghèo mà lại vừa ngặt mà lớn tuổi như thế này còn những cái hộ đó là họ là chỉ là cái nghèo thôi nghèo còn con cái tự lo con nhóc thì đó bởi vì nhiều người họ không có nghĩ họ cứ và và sau đó là họ cứ quay lại họ trách con là ừ thấy mày làm từ thiện quá trời rồi cho nhà lum chưa mà tao xin cái không cho thôi thôi thôi thôi cái đầu gây qua ghét con nói ghét thì chịu cái đó chị cũng đang tạo nghiệp lên nữa đó nghèo thì mình cố gắng phấn đấu thôi giống như thằng em con đi chung con nè nó cũng nghèo nè ờ. nó có nhà ở đâu ở trọ không đó cô ở đâu ai cô nào tôi lần ờ, cái chị đó là ở mé đây mé ờ, bên bên phường ngã bảy bên đây ở đây hả dạ ở mấy cái con này con không biết nữa tại vì cái chị đó lúc trước là chị thấy bà ở ngoài chợ bán đó rồi chị giới thiệu con rồi con đi con khảo sát con đi xác minh hoàn cảnh thì ờ, mới biết qua chị thôi không ổn bà đó có cho tiền tôi không cho bà chứ nó có công ty cái bà đó có nói ờ, cái số tiền này của bà năm chứ không phải cho bà à... con thấy bà chính bà phân bì nhóc hết trơn mà ừ phân bì cái không ờ, đó cho cho bị đi cho gặp bả tại mặt đó nha dạ có phân bì rồi cái tôi nó cũng nói à, cho cho phần bà năm chứ bà đi tháng sau bà nói chui thì giúp thì phải giúp những người neo đơn thôi chứ ừ. đâu có thể nào mà giúp uh, được đâu phải là cứ nghĩ là ai già lớn tuổi là mình giúp đâu họ còn con cái mà con cái cũng còn sức lao động thì có thể tự lo cái đó là cái khoảng thời gian để tự báo hiếu lại cho ba mẹ mình luôn á chứ đừng có đổi thừa cho con ừ tôi nghèo sao không giúp tôi tôi mẹ tôi cũng lớn tuổi mẹ của anh lớn tuổi thì tự bản thân của anh đi làm anh lo cho mẹ anh tôi không có trách nhiệm tôi không có trách nhiệm mà phải lo cho mẹ anh còn chừng nào chẳng hạn như bây giờ thẳng con nói thẳng bây giờ chẳng hạn như bà chính con sẽ hỗ trợ bà chính đặt trường hợp con bà chết hết là bà còn mình nên ok con sẽ lo còn bây giờ con thì ở trong nhà gần ba bốn đứa vậy mà sức khỏe ầm ầm đi làm cháu tùm lum chân mà cứ tối ngày kêu con ừ, lợi giúp bà hoài bà, sao con giúp được bà đá đi nổi chứ ừ. bà còn mạnh nhiều cái mình nói ra thì nó kỳ nhưng mà ừ. sự thật là vậy bà gãy cái tay chỗ này chứ bà còn mạnh tại vì nhiều lần con cho tiền bà các bà chính đứng cái phân bì hoài hỏi muốn xin con hoài con nói trời ơi vậy sao cho được cho hoài cái này là mạnh thường quân người ta hỗ trợ cho bà tại sao mà có khi con quay hai bà lên mà toàn là bà anh ta cho tiền bà không không cho tiền bà chính là nó ngộ nó vậy với lại nhiều khi cái phước phần của mình tới đó mình sẽ hưởng à, cứ hỏi rồi ngày giờ bà ăn được mấy chén cơm yeah, ăn chén hả ừ. ăn bữa ăn chén uống sữa rồi ăn vô uống sữa không à nào à, cao nó cao ăn cảm ơn cô thôi vậy giữ gìn sức khỏe nha ừ. con chạy qua bên kia nữa thăm cụ bên kia gửi tiền cho cụ nữa ở tút ở dưới ờ, kia giờ ờ, phước ờ, sẽ tranh thủ chạy xuống bà hai cô đơn nha gửi tiền hỗ trợ cho bà Đồ bà hai cô đơn cũng uh, bà hai à, bà hai cô đơn con gà tút ở dưới mé bên kia kìa không không không bà hai đó thì uh, sửa là cho bà vậy thôi sửa nhà lại à ừ. rồi thôi vậy con xin phép con đi nha bà năm ừ cảm ơn cậu nha dạ cảm ơn uh, mấy mấy cậu mấy chú cho tiền cảm ơn nhiều lắm dạ cái này là không phải dạ. tiền con tiền của cô tuyết đòn và chú dương nhân định hỗ trợ cho bà như nãy con dặn bà đó 2 triệu đang thiếu nợ người ta đi trả liền còn 2 triệu kia dằn túi cất chỗ nào mình nên mình biết nhớ nha ừ. khi mà ai xuống dưới này nói là em của ông Phước hay là quen với ông Phước hay là coi cái clip của ông Phước tôi thấy à, Phước nó cho tiền bà dưới này rồi uh, tôi ghé tôi cho tiền thì lấy dầu đồ ha cái gì á tha lên mình là không cho tha tự tha tự lấy dầu của mình tha luôn không lấy và mấy dầu đó nha ừ. nha nhớ kỹ nha nó nguy hiểm lắm tại vì có nhiều trường hợp mấy bà cụ lại bị thay dầu cái ngủ cái móc túi trơn nhưng mà tiền mình đừng để trong túi cất chỗ nào mình nên bà biết thôi cất kỹ con hỏi cũng không trả lời luôn cũng không biết luôn khi con về giống như con về là xong rồi đó là tiền là của bà bà cất đâu đó bà cất đừng có nói con luôn <laughs> ừ. vậy đi cho nó dễ không nói với ai ừ. vậy nha con về nha bà năm rồi bye bye bà nha dạ. rồi thôi giờ phước xin ờ, chào cô chú anh chị các bạn luôn nha hẹn gặp lại ở ờ, clip sau bây giờ phước sẽ tranh thủ xuống thăm bà hai cô đơn nha ô quên vậy con về luôn nha cô ờ. rồi bye bye và hẹn gặp lại à bye bye nè bà năm bye bye bye bye bye cái nè dạ dạ thuốc đang sản xuất à, chuẩn bị ra nữa đó